giá dạ. bài bài ba như vậy tôi nghe một thời thế tôn đang bộ hành giữa dân chúng cô xá lá với đại chúng tỳ kheo rồi thế tôn từ con đường bước xuống đi đến một gốc cây sau khi đi đến ngồi xuống một ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn hỏi một kẻ chăn bò đi đến Thế Tôn sau khi đi đến, sau khi đến đảnh để Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên Thế Tôn với pháp thoại trình bày khích lệ làm cho phấn chấn làm cho quan hỷ người chăn bò đang ngồi một bên ấy rồi người chăn bò ấy sau khi được Thế Tôn với pháp thoại trình bày khích lệ làm cho phấn chấn làm cho phấn khởi bạch thế tôn bạch thế tôn mong thế tôn nhận lời ngày mai đến dùng cơm với chúng tỷ kheo thế tôn im lặng nhận lời rồi người chăn bò ấy sau khi biết thế tôn đã nhận lời từ chỗ ngồi đứng vậy dậy đảnh lễ thế tôn thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi rồi người chăn bò ấy sau khi đêm đã mạng sau khi dự trữ sẵn sàng một số lớn cơm sữa đặc và bơ tươi và báo thời giờ cho thế tôn bạch thế tôn nay đã đến thời cơm đã sẵn sàng Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm bát đến trú xứ của người chăn bò ấy với chúng tỳ kheo sau khi đến ngồi xuống trên sổ chỗ đã soạn sẵn người chăn bò ấy tự tay mời làm cho thỏa mãn chúng tỳ kheo với đức phật là vị cầm đầu với cơm sữa đặc và bơ tươi rồi người chăn bò khi Đức Phật đã dùng xong tay đã rời khỏi bát liền lấy một ghế ngồi thấp ngồi xuống một bên Thế Tôn với pháp thoại trình bày khích để làm cho phấn chấn làm cho quan hệ người chăn bò đang ngồi một bên từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi Thế Tôn ra đi không bao lâu Có người đọt mạng sống người dân bọi Tại biên giới của làng Rồi một số đông tỳ kheo đi đến Thế Tôn Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn Rồi ngồi xuống một bên Ngồi xuống một bên các vị vị Các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn hôm nay chúng tỳ kheo với Phật làm vị dẫn đầu đã được người chăn bò ấy từ tay mời ăn và làm cho thỏa mãn với cơm sữa đặc và bơ tươi người chăn bò ấy bạch thế tôn đã bị một người đọt mạng sống tại biên giới của làng thế tôn sau khi biết ý nghĩa này ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng ba nếu có độc ác gì kẻ thù hại kẻ thù tâm định hướng tà vại còn làm ác hơn nữa và hết và mến mời bằng ta của sư Gina Nam mô Bụt Thaya, Nam mô tham Dhammaya, Nam mô sang Sankhaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng và Ni. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài Kinh Tiểu Bộ Y Tí Quýt Tá Cá Kinh Phật Tự Thuyết Chương 4 Phẩm Mê Ký Giác Bài bài ba Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Cô xá lá với đại chúng tỳ kheo Rồi Thế Tôn từ con đường bước xuống đi đến một gốc cây, sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Hỏi một kẻ chăn bò đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn với pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho hoan người chăn bò đang ngồi một bên ấy. Rồi người chăn bò ấy sau khi được Thế Tôn với pháp thoại trình bày, khích lệ làm cho phấn chấn làm cho phấn khởi bạch thế tôn bạch thế tôn mong thế tôn nhận lời ngày mai đến dùng cơm với chúng tỳ kheo thế tôn im lặng nhận lời rồi người chăn bò ấy sau khi biết thế tôn đã nhận lời từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ thế tôn thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi rồi người chăn bò ấy sau khi đêm ấy đã mãn sau khi dự trữ sẵn sàng một số lớn cơm, sữa đặc và bơ tươi và báo thời giờ cho Thế Tôn, Bạch Thế Tôn. Nay đã đến thời cơm đã sẵn sàng, Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm bát đi đến trú xứ của người chăn bò ấy. Với chúng tỳ kheo, sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Người chăn bò ấy tự tay mời làm cho thỏa mãn chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu với cơm sữa đặc và bơ tươi, rồi người chăn bò khi Đức Phật đã dùng xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế, ngồi thấp, ngồi xuống một bên, Thế Tôn với pháp thoại, trình bày, khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho hoan hỷ, người chăn bò đang ngồi một bên, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. Thế Tôn ra đi không bao lâu, có người đoạn mạng, sống của người chăn bò ấy tại biên giới của nàng. Rồi một số đông tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên. Các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng tỳ kheo với Đức Phật là vì dẫn đầu đã được người chăn bò ấy tự tay mời ăn và làm cho thỏa mãn với cơm sữa đặc và bơ tươi. Người chăn bò ấy, Bạch Thế Tôn, đã bị một người đoạn mạng sống tại biên giới của làng. Thế Tôn, sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng nếu có độc ác gì kẻ thù hại người thù tâm định hướng tà vậy còn làm ác hơn nữa chặt con đã đọc xong con kính tri ân quý sư quý bà quý cô tư nữ con kính tri ân đạo tràng ạ con kính mời vị kế tiếp dạ con thành kính đảnh lễ ba ngôi tâm bảo ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính lễ Thượng tọa Minh Hạnh. Con xin uh, kính chào toàn thể đạo tràng. Và dạ, con xin được uh, kính lễ cô tu nữ như Pháp. Dạ, cảm ơn uh, Sếp Dạng, Sếp Tina, cô Dạng Đông ạ. Cảm ơn chú Bát Thân Hà chú. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng tọa Pháp Tân. Con xin phép được đọc kênh tiểu bộ Ý tí bút ta cá, kinh Phật tự thuyết chương 4 phẩm Mê Ký Giá. Bài 3 Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Cô Sa Lá với đại chúng Tỳ Kheo. Rồi Thế Tôn từ con đường bước xuống, đi đến một gốc cây. Sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sắt sẵn, hỏi một kẻ chăn bò đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên thế tôn với phải trình bày khích lệ làm cho phấn chấn làm cho hoan hỷ người chăn bò đang ngồi một bên ấy rồi người chăn bò ấy sau khi được thế tôn với pháp thoại trình bày khích lệ làm cho chấn phấn chấn làm cho phấn khởi bạch thế tôn Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời, ngày mai đến dùng cơm với chúng tỷ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời, rồi người chân bò ấy, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đành lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi người chân bò ấy, sau khi đêm ấy đã mãn, sau khi dự trữ sẵn sàng một số lớn cơm sữa đặc và bơ tươi, và báo thời giờ cho Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, cơm đã sẵn sàng. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát, đi đến chú xứ của người chăn bò ấy. Với trao, sau khi đến ngồi xuống một bên chỗ đã soạn sẵn, Người chân bò ấy tự tay mời làm cho thỏa mãn, chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu ờ, với cơm sữa đặc và bơ tươi rồi người chân bò khi Đức Phật đã dùng xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế ngồi thấp, ngồi xuống một bên. Thế Tôn với pháp thoại trình bày khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho hoan hỉ. Người chăn bò đang ngồi một bên, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. Thế Tôn ra đi không bao lâu, có người đoạt mạng sống, người chăn bò ấy tại biên giới của làng rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị dẫn đầu đã được người chân bò ấy tự tay mời ăn và làm cho thỏa mãn với cơm sữa đặc và bơ tươi. Người chăn bò ấy, Bạch Thế Tôn đã bị một người đoạt mạng sống tại biên giới của làng. Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng. Nếu có độc ác gì, kẻ thù hại người thù, tâm định hướng tà vậy, còn làm ác hơn nữa. Thế đã, dạ, con đã đọc xong. À, con xin phép được à, xuống đất người người khác đấy.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 Giới đại chúng tỳ kheo rồi Thế Tôn từ con đường bước xuống, đi đến một gốc cây sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Một kẻ chăn bò, hỏi một kẻ chăn bò đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống, một bên thế tôn với pháp thoại trình bày khích lệ làm cho phấn chấn làm cho quan hỷ người chăn bò đang ngồi bên một bên bên một ngồi một bên ấy rồi người chăn bò ấy sau khi được thế tôn với pháp thoại trình bày khích lệ làm cho phấn chấn làm cho phấn khởi bạch thế tôn bạch thế tôn mong thế tôn nhận lời ngày mai đến dùng cơm với chúng tỳ kheo thế tôn im lặng nhận lời rồi người chăn bò ấy sau khi biết thế tôn đã nhận lời từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn. Thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi người chăn bò ấy sau khi đêm đến đã mãn, sau khi dự trữ sẵn sàng một số lớn cơm sữa đặc và bơ tươi với bao và báo thời giờ cho Thế Tôn. Bà Thế Tôn nay đã đến thời cơm đã sẵn sàng. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm bát đi đến trú xứ của người chăn bò ấy. Với chúng tỳ kheo sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Người chăn bò ấy tự tay mời làm cho thỏa mãn chúng tỳ kheo với Đức Phật và vị cầm đầu với bữa cơm sữa đặc và bơ tươi. Rồi người chăn bò khi Đức Phật đã dùng xong, tay đã rời khỏi đất, liền tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế ngồi thấp ngồi xuống một bên, Đức Thế Tôn Giới pháp thoại trình bày khích lệ làm cho phấn chấn, làm cho quan hỷ. Người chăn bò đang ngồi một bên rồi từ chỗ từ chỗ ngồi dậy rồi ra đi. Thế Tôn ra đi không bao lâu, có người đoạt mạng sống người chăn bò ấy tại biên giới của làng. Rồi một số đông tỳ kheo đi đến Thế Tôn sau khi đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị dẫn đầu đã được người chăn bò ấy tự tay mời ăn và làm cho thỏa mãn với cơm sữa đặc và bơ tươi. Người chăn bò ấy bạch Thế Tôn, đã bị một người đoạt mạng sống tại biên giới của làng. Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng. Nếu có độc ác gì kẻ thù hại người thụ, tâm định hướng tà vải, còn làm ác hơn nữa. và dạ, chấm hết. Kính mời quý vị nha, quý vị nè Kính mời huynh, kính mời những vị mà chưa đọc lên đọc nha, sự mà chưa biết hết quý vị. Sa thú sa thú thành tài xịt siêu mai. Nam mô Phật Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sangha Khaya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể quý đạo hữu trong rung. Con xin được đọc kinh tiểu bộ Ý Ti Vút Ta Cá, kinh Phật Tử Thuyết, chương 4, phẩm mê khi giá bài 3. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Cô Sa La với đại chúng tỳ kheo, rồi Thế Tôn từ con đường bước xuống đi đến một gốc cây. Sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, hỏi một kẻ chăn bò đi đến Thế Tôn sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên Thế Tôn với pháp thoại trình bày khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho hoan hỉ người chăn bò đang ngồi một bên ấy. Rồi người chăn bò ấy sau khi được Thế Tôn với Pháp thoại trình bày khích lệ làm cho phấn chấn, làm cho phấn khởi, Bạch Thế Tôn, Bạch Thế Tôn mong Thế Tôn nhận lời ngày mai đến dùng cơm với chúng tỷ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời rồi người chăn bổi sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời. Từ chỗ ngồi đứng dậy đành lấy Thế Tôn thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi người chăn bầu ấy sau khi đêm ấy đã mãn, sau khi dự trữ sẵn sàng một số lớn cơm sữa đặc và bơ tươi, và báo thời giờ cho Thế Tôn. Bạch Thế Tôn nay đã đến thời, cơm đã sẵn sàng, Thế Tôn vào buổi sáng đắp đi, cầm bát đi đến chú xứ của người chăn bò ấy và chúng tỳ kheo. Sau khi đến ngồi xuống một bên chỗ đã soạn sẵn. <clears throat> người chăn bò ấy từ tay mời làm cho thỏa mãn chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu. Với cơm sứa đặc và bơ tươi rồi người chăn bò khi Đức Phật đã dùng tay đã rời khỏi bát liền lấy một ghế ngồi thấp ngồi xuống một bên thế tôn với pháp thoại trình bày khích lệ làm cho phấn chấn làm cho hoan hỉ người chăn bò đang ngồi một bên từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi Thế Tôn ra đi không bao lâu có người đoạt mạng sống, người chăn bò bói tại biên giới của làng. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn hôm nay chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị dẫn đầu đã được cười chăn bò ấy từ tay mời ăn và làm cho thỏa mãn với cơm sữa đặc và bơ tươi người chăn bò ấy Bạch Thế Tôn đã bị một người đoạt mạng sống tại biên giới của Làm. Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Nếu có độc ác gì <clears throat> kẻ thù hại người thù tâm định hướng tà vậy còn làm ác hơn nữa. Dạ, đến đây là hết. Dạ, còn xin được xuống mic. À, kính chợ, à, kính là... Uh, dạ, Chào cô tư nữ thầm trà ri cô tư nữ như pháp bến nước chỉ phiền vừa vào room và Vatana xin được nhường lại cho cô tư nữ nhiệt huỳnh kính mời cô. Dạ sa thú sa thú kính cảm ơn Minh Thanh Nam mô Bích Thà dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ con thành kính đảnh lễ ân đức tăng bảo ân đức phật ân đức pháp ân đức tăng dạ cảm ơn minh quá tha ná đã cho như pháp biết được tín hiệu con thành kính con tu nữ như pháp thành kính đảnh lễ thượng tọa pháp tân thượng tọa minh hạnh thượng tọa thanh tâm cùng chư tôn đức hiện diện trong đầu tràng như pháp kính lễ với bà quý cô tu nữ như pháp kính lễ của tu nữ thăm má cha rí như pháp kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đầu tràng Dạ sa thú sa thú lành thai Như Pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh quát Tha Ná Cô Sương Mai Cô Rạng Đông Cô Cẩm Vân Thi Na Pháp Nguồn Lào Cai Và tất cả quý vị à, đã đưa bàn tay lên ôn bài Tiểu bộ kinh ngày hôm nay nhà bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới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 nam mô tham ma dạ nam mô sân kha dạ nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddha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 nó cho bài học và trước khi con thỉnh thượng tòa pháp tân giảng giải bài học ngày hôm nay con xin phép được đọc phần chánh văn kinh tiểu bộ ít chi quýt cá Kinh Phật Tự Thuyết chương 4 phẩm Mê Ghi Mê Ghi Giá bài 4 Như vậy tao nghe một thời Thế Tôn ở Ra Chá Chá Há tại quê Lú Quá Na, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc tới giờ, tôn giả Sari và tôn giả Maha Mokgatlahana trú ở động chim màu Câu. Lúc bấy giờ, tôn giả Sariputta trong đêm có sáng trăng, ngồi giữa trời với tóc mới được cạo xong, đang nhập định có hai dạ so là bạn với nhau đang đi từ phương Nam lên phương Bắc vì một vài công việc. Các dạ so ấy thấy tông giả Sariputta trong đêm có sáng trăng ngồi giữa trời với tóc mới cạo xong. Thấy vậy, một dạ so nói với dạ so thứ hai, Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này. Được nghe nói vậy, vị vợ so này nói với vợ so ấy chớ có làm này bạn không làm gì được với vị sa môn này bạn sa môn ấy vĩ đại có đại thần lực có đại uy lực lần thứ hai vị vợ so ấy nói với vị so này này bạn ta có ý muốn đánh trên đầu vị sa môn này lần thứ hai vì dạ so này nói với vị so ấy chớ có làm vậy này bạn không làm gì được bởi vị sa môn này bạn sa môn ấy vĩ đại có đại thần lực có đại uy lực lần thứ ba vị dạ so ấy nói với vị so này này bạn ta có ý muốn đánh trên đầu của vị sa môn này lần thứ ba vị sa dạ so này nói với vị dạ so ấy chớ có làm này bạn không làm gì được với vị sa môn này bạn sa môn ấy vĩ đại có đại thần lực có đại uy lực rồi rồi dạ so ấy không nghe theo dạ so này liền đánh trên đầu tôn giả Sariputta với cái đánh này có thể làm ngã con voi 7 đến 8 quỷ tai cao hay làm bể tan ngọn núi lớn. Ngay lúc ấy, dạ so ấy hét lớn. Ngay lúc ấy, dạ so ấy hét lớn. Tôi bị cháy tôi bị cháy và rơi vào đại địa ngục. Tôn giả Maha Mộc Gạch Là Ná với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy tôn giả Sariputta bị đánh trên đầu thấy vậy liền đến tôn giả Sariputta sau khi đến nói với tôn giả Sariputta mong rằng hiền giả có thể kham nhận mong rằng hiền giả có thể chịu đựng mong rằng hiền giả không có đau đớn này hiền giả mất gạch lana tôi có thể kham nhận hiền giả mất gạch lana Tôi có thể chịu đựng hiền giả mất gắt lana, nhưng đầu tôi có đau. Thật vi diệu thai, hiền giả Sariputta. Hiền giả Sariputta thật có thần lực lớn, thật có uy lực lớn. Ở đây, thưa hiền giả Sariputta, có con giả so đánh trên đầu hiền giả, đánh thật mạnh. Với cái đánh ấy có thể làm ngã con voi 7 đến tám khủy tai cao, hay làm bể tan ngọn núi lớn và tôn giả Sariputta đã nói như sau. Này hiền giả Moggallana, tôi có thể khăn. Này hiền giả Moggallana, tôi có thể chịu đựng, nhưng tôi có hơi đau đầu. Thật vi diệu thai, hiền giả Moggallana, thật khi hữu thai, hiền giả Moggallana có đại thần lực đa tôn giả maha magadlana có đại uy lực vì rằng hiền giả có thể thấy được giả dạ so nhưng tôi này không thấy được một con quỷ đói Thế Tôn với thiên nhị thanh tịnh siêu nhân nghe được câu chuyện như vậy giữa hai vị đông tượng ấy. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói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 Kính chào à, quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn Quynh Quát, cảm ơn à, cô Tina cho biết đã nghe rõ. Dạ, Nam Mô à, Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sankhaya. Hôm nay đó thì chúng ta học cái bài số 4 La mẹ số năm La mẹ 6 La mẹ ờ, cái bài học hôm nay bốn chữ sáu đầu bốn ừ. bên bản in của chúng tôi nó in lộn đúng là con số 1 là mã đứng trước con số 5 là mã nó mới đúng đây in con số 1 là mã đứng sau yeah. À, tuy vậy mà chúng tôi cũng đã báo với cô Như Pháp là chiều nay giảng bài 4 mà. Yeah. Dạ, bài 4 La Mã. À, trước khi giảng cái bài học hôm nay đó thì à, chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo Đảnh lệ Tấm Tắc. Arahang Samma Sambuddho Bút Thăng Phát Quan Tăng Á Phi Hòa Đề Mỹ. À, nhất tâm đảnh lệ Đức Thế Tôn, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn xoa tô phá Soa quá Phagawata thâm Mô Tham Năng ma Sa Mỹ Nhất Tâm Đảnh Lệ Giáo Pháp Do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng Đạo chuyển mê khai ngộ Ly khổ đắc lạc Thiết thực hiện tiền Vượt thời gian đến để chứng ngộ phá quá tô sa Subatibano Phagawato Sawakasanko ma mỹ nhất tâm định lễ chư hiền thánh tăng các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh là phước điện của chư thiên và nhân loại nguyện cầu mẫn tâm bảo gia hộ cho chư tôn đức quý cô tu nữ quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc nam mô bút thà gia chúng tôi ờ, xin ờ, nhắc lại cái câu chuyện ờ, liên quan đến cái bài học hôm nay à, câu chuyện được xảy ra là khi mà ngài à, xá lợi phất ngài ngồi à, thiền tịnh thiền định thì à, có hai hai giỏ xoa bay từ đi từ hướng nam sang hướng bắc gặp ngài xá lợi phất thì con giỏ xoa thứ nhất à, đòi đập cái chùy lên trên đầu ngài xá lợi phất thì ờ, con dọ so thứ hai can ngay, ờ, bởi vì đó là những cái việc làm nó gây đến cái khổ đau cái quả rất là khổ đau lớn ờ, nhưng mà con dọ so à, đã quyết đến lần thứ ba mặc dù can ngăn lần thứ ba thì con dọ so vẫn đập cái chùy lên, lên trên đầu ngài xá lợi phật, ngày à, ngày một kiền liên ấy, thì ờ, chúng ta biết là ngài ờ, có được mệnh danh là đệ nhất về thần thông cho nên là mặc dù là ngài có ở xa đi nữa hay như thế nào đi nữa thì cũng thấy được ờ, hai con giò so này đã có những cái ý định con con giò so kia đã có cái ý định đập cái chì vào đầu của ngài xá lợi phất khi mà ngài một kiền liên ngài đến mộc đà la ná ngài đến để ngài nói họ với tôn giả xá lợi phất đấy thì có đau hay không thì ngài sa lợi phất ngài nói là nó cũng hơi đau đau một chút và được biết đó là dọ sa đó thì à, quý vị biết đó là một trong những cái chúng loại phi nhân à, chúng loại phi nhân nó cũng nửa phần của à, nó giống giống như là atula và nó cũng giống giống như ngạ quỷ tức là cái loài này nó cũng rất là hung ác à, nó rất là hung ác à, chúng ta biết rằng à, sanh vào trong khổ thú thì nó có nhiều cái chủng loại khác nhau lắm nhưng mà nó cũng tùy thuyền nghiệp tùy theo nghiệp để rồi à, sanh trong cái loài đó cái nghiệp bất thiện cho nên sanh vào cái loại Rồi khi mà cái à, con vợ so nọ đánh vô rồi cái đầu của ngài xá lợi phất rồi đó thì à, con vợ so đó tức tốc à, chết sanh vào trong địa ngục liền riêng ngài xá lợi phất thì ờ, khi mà ngài một kiền liên đến hỏi thì cảm thấy có đau hay không có như thế nào thì ờ, chúng ta biết rằng ờ, cái quả chùy của cái con vỏ so đó nó, rất là nặng à, rất là to rất là nặng rất là to nói là đánh một cái con voi là tám phủy tai một phủy tai chúng ta cho nó độ khoảng gần 5 tấc coi như 5 tấc đi mà tám phỉ tai coi như là gần 4 mét chiều cao của con voi ấy. con voi lớn vậy. mà con voi đó bị đánh một cái chùy đó đó thì nó cũng văng xa đó chứ không phải là văng gần Rồi cũng như là cái được ví dụ như là một cái quả núi vậy đất cái chùy đã đánh vô còn tan nát ấy. còn bể cái quả núi thì để nói rằng à, cái à, sức mạnh của quả trì của con vỏ xoa nó đánh á, nó khủng khiếp lắm nhưng mà ngày xá lợi phất á, ở đây á, chúng ta cậy à, làm rõ chỗ này cái câu kệ ngôn mà gọi là tâm ai à, tâm ai như tảng đá an trú không dao động không tham vật khả ái đáng phẫn nộ không sân tâm ai tu như vậy từ đâu khổ đến được ở đây đó thì ờ, chúng ta làm rõ là với một cái người ờ, thường bình thường đó cái người mà chứng thiền bình thường đó, thì ờ, xin thưa quý vị là cái quả chùy này nó đánh một cái là tan xương nát thịt đó chứ không phải là còn nguyên đâu nhưng mà ngày xá lợi phất á, là ngày đang nhập thiền diệt thọ tưởng định thiền diệt thọ tưởng định cái loại thiền này cái trình độ mà nhập thiền này nó là chỉ có cái bậc a la hán nhập được tức là vừa là chứng thiền chỉ năng lực của thiền chỉ và là một quả vị của vị a la hán thì vị đó mới có thể nhập được để nói sơ về cái cách mà thiền này đó là trong khoảng thời gian 7 ngày đó là thọ và tưởng không sanh khởi tức là một cách vắng lặng ở trong các cái à, à, cái thiền khác á, thì thọ tưởng cũng có thể sanh khởi nhưng mà thiền này đó, là một trong những cái thiền cái năng lực của thiền là thọ tưởng tạm thời không có sanh khởi và trong 7 ngày đó thì à, cái năng lực do cái năng lực của thiền đó thì cái vị này không có ăn gì hết không có ăn cũng không có uống gì hết nha nhập định vô một một lần một à. từ lúc nhập định cho đến xả định á, trong vòng mấy ngày à, thì không có tâm à, hành thọ hành nó không có sanh khởi tâm hành thọ hành không có sanh khởi cái năng lực vậy và trong 7 ngày đó thì à, không có ăn uống gì hết á và cơ thể vẫn sống khỏe vậy. nhưng mà đặc biệt đó là cái người mà nhập thiền này đó thì không có một cái vật gì mà da chạm hay là giết chóc để cho vị này chết ngay cả lửa cháy nước trôi cũng không chết nữa. đó là như vậy cái năng lực của thiền này là vậy. ngoại trừ có một việc mà trong vòng 7 ngày đó vị đó nhập đó mà cái vị đó biết rằng tăng đang cần vị đó tăng đang cần vị đó có nghĩa là ý của tăng à, tăng chưa tăng muốn là cái vị đó xả thiền để làm một cái công việc gì đó thí dụ như là à, sám hối hay là à, hoặc là làm một cái công việc thiết pháp độ đời gì đó thì các vị này à, tự động biết và xả định xả định chứ còn không có thể nào mà xả định một cách ngang được chỉ ngoại trừ cái ý của tăng cần mà mình thường thường mình nói là tăng sai tức là cái vị này chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ chấp thuận theo cái cái sự yêu cầu của tăng thôi à, chứ không có một cái lý do gì mình có khiêng cái vị này bỏ đi đâu cũng không có không có có bỏ được rồi à, lửa không thể cháy nước cũng không thể cuốn mà cũng không có một cái vật gì mà mà mà mà sập xuống á để mà làm nghiền nát cái người đó được thì ở đây đó chúng ta đang nói đến ngày xá lợi phất ngày xá lợi phất đang nhà, nhập thiền diệt thọ tưởng định cho nên nó có cái năng lực như vậy ngoại trừ trong vòng 7 ngày đó mà tăng cần thì vị đó tự động biết thần giao cách cảm vị đó biết được rồi vị đó xả thiền ra thì sẽ thuận theo cái ý tăng tăng sai sao thì vị đó sẽ làm như vậy đó là những cái điều mà chúng ta biết là cái năng lực của thiền diệt thọ tưởng định nipa sama samadhi tức là một cái loại thiền mà dường như là thọ hành và thọ thọ và tâm hành và thọ hành không có sanh khởi tưởng hành không có sanh khởi chúng ta lưu ý vậy bây giờ à, trở lại với cái bài kệ mà ở đây à, nói đến một cái bậc mà hoàn toàn giải thoát như là nghe xá lợi phật Tâm ai như tảng đá, an trú không dao động, không tham khả ái, không tham vật khả ái, đáng phẫn nộ không sân. Tâm ai tu như vậy, từ đau khổ đến được. Bây giờ chúng ta đặt ngược lại chúng ta sở dĩ khổ đó là vì chúng ta còn luân hồi và chúng ta bị luân hồi là cái yếu tố của phiền não do cái yếu tố của phiền não ở đây đó chúng ta thấy rằng à, nếu mà mình nói ở trong cái giáo lý duyên khởi đó thì cái nguồn gốc của phiền não đó, vô minh tham ái và chấp thủ chấp thủ nó là một phần của tham ái thôi à, chấp thủ nó là tham ái chín mùi tham ái lớn mạnh mà nó trở thành cái chấp thủ nhưng mà ba cái nhân đó là nhân của luân hồi ngài à, ngài xá lợi phất ngài có dạy ở trong kinh thập thượng đó ngài dạy rằng avicca cha tan ha cha ime duê tham ba ha tắp ba tức là vô minh và tham ái là hai pháp cần phải đoạn đoạn trừ ngày sáng lợi phất ngày dạy ở trong kinh thập thượng gì bây giờ nè chúng ta thấy rằng sở dĩ mà chúng ta luân hồi là do phiền não phiền não là cái chất liệu để khiến cho chúng ta có cái hành động hành động mà ở trong giáo lý duyên khởi gọi đó là hành à, là hành bao gồm cả hành động thiện và hành động bất thiện ngay cả luôn cả cái hành động vô ờ, hành động gọi là bất động hành tức là ở đây đó là những vị mà gọi là tu thiền chứng thiền vô sắc cách thay vì diệu pháp thì à, vô minh thì chúng ta biết rồi à, vô minh tức là cái sự à, mê mờ cái sự không sáng suốt do mình không biết như vậy cho nên là mình có cái cái hành động mình không biết đâu là là là là chánh đâu là tà đâu là sự ô nhiễm đâu là cái sự thanh tịnh không biết đó là chính là vô minh trong kinh à, định nghĩa cái cái vô minh đó, tức là bất tri khổ bất tri tập bất tri diệt bất tri đạo hay trong à, luận tạng thì à, các ngài giải thích rằng là do bất tri quẩn xứ quê giới quá khứ hiện tại và vị lai cho nên được gọi đó là vô minh cho nên nếu dựa trong kinh chúng ta thấy rằng bất tri khổ bất tri tập bất tri diệt bất tri đạo tức là không rõ về bốn sự tật khổ tập diệt đạo đó ở đây tức là thấy rõ bằng trí thánh đạo trí thánh đạo còn cái trí cái trí của chúng ta đó cái trí của những người phàm phu đó, thì chúng ta không kể ở đây bởi vì cái trí này nó cũng là trí văn thôi chứ cũng không phải là một cái trí tu chứng à. cho nên là chúng ta cũng có khi chúng ta cũng thấy được ừ, hiểu được ừ, Phật dạy ở trong kinh đây là khổ đây là tập đây là diệt đây là đạo chúng ta hiểu điều đó nhưng mà không đủ khả năng để đoạn trừ phiền não được không đủ cái năng lực để mà đoạn trừ phiền não được cho nên ở đây được gọi là vô minh chính là bất tri khổ bất tri tập bất tri diệt bất tri đạo và chính mình không rõ những điều đó cho nên là mình vẫn để cho cái tha mái nó sanh khởi tham ái nó sanh khởi dẫn để cái sự chiêu phối của tham ái khi nói đến tham ái thì uh, hồi nãy chúng tôi đã dẫn chứng một cái câu uh, của ngài xá lợi phất ngày dạy ở trong kinh đó. avicca cha tan ha cha ime duê tham ba ha ba tập ba tức là vô minh và tham ái là hai pháp cần đoạn trừ chúng ta phải đoạn trừ điều đó cho nên chúng ta mới không có khổ đau mà ở đây á, nói cái tâm của một vị thánh là chúng ta nói tùy theo à, thí dụ như à, các vị phật tử cũng thường nghe đó là mình à, mình được ờ, ở trong kinh điển Bali của chúng ta đó là phải nói rằng là rõ ràng rõ ràng ở kinh điển đại thừa thì hay là kinh điển Bắc truyền ấy, thì người ta còn nói quả vị a la hán là như thế này còn thấp kém thì sự thật ra đó đó là cái giai đoạn uh, của Phật giáo sau này uh, để uh, định nghĩa quả vị a la hán nhưng mà sự thật đó chúng ta đọc ở trong kinh điển Bali thì chúng ta mới thấy rằng đó là chính Đức Phật cũng là a la hán chúng ta thấy rằng là ở trong kinh điển Bali không có một cái từ nào xài cái từ Phật hết á à, mà còn là xài cái từ A La Hán và Đức Phật nếu có có có xưng với lại đệ tử của ngài thì nói là Như Lai chữ Tathagato còn là A La Hán ở đây là chỉ cho A La Hán mà cái từ A La Hán á, thì à, chúng ta cũng biết đó là một cái danh từ thuật ngữ mà ngay cả đạo Bà La Môn thời bấy giờ và nay là Ấn Độ giáo người ta vẫn xài ở trong các cái thư tịch ở trong các cái văn khố ở trong các cái bộ kinh Veda của của của của Bà La Môn họ vẫn xài cái từ A La Hán nhưng mà A La Hán mà được Đức Phật ngày sử dụng đó thì ngài định nghĩa theo cái cái ở trong giáo pháp của ngài hay hoặc là cái từ sa môn cũng vậy sa môn là chữ samana tức là chỉ cho những đoàn tu sĩ ờ, tu ở trong đạo bà la, à, la môn cũng là sa môn và trong Phật giáo của chúng ta chư tăng thời đó người ta cũng gọi là sa môn cho nên có những người đó họ đương thời họ gọi Đức Phật đó là sa môn Gotama có những người họ gọi vậy ví ờ, dụ như gặp những người ngoại đạo hay là gặp những nào đó thì thường là họ so với Đức Phật chúng ta đó là sa môn Gotama tức là chỉ cho những vị du sĩ rài đây may đó sống không có gia đình để tu chúng tôi trở lại nói cái câu mà a la hán á cái từ a la hán là một cái từ mà đức phật sử dụng ở trong cái kinh điển của ngài phần lớn là kinh điển ở trong bali nhưng mà để này ngài định nghĩa rằng một bậc a la hán ở trong đạo phật trong phật giáo là một bậc hoàn toàn giải thoát giết trừ chúng tôi trở lại khi nói rằng là cái nhân của luân hồi đó thì đó là do tha mái mà tha mái là cái chất liệu để tạo nên chúng ta đầu tư chúng ta ờ, hành động vì có cái sự ham muốn nè rồi vì có cái sự tầm cầu yeah. Ờ, có cái sự tầm cầu có cái sự ham muốn ham muốn nó nhiều lắm quý vị chúng ta ham muốn trong ngũ dục thích thú trong ngũ dục cũng là tham ái tham dục rồi chúng ta ham muốn ở trong cái sự tái sanh tầm cầu cái này tầm cầu cái nọ tái sanh thì cái đó chúng ta gọi là hữu do cái tham ái đó cho nên khiến cho chúng ta tầm cầu tái sanh giống như à, chúng ta ví dụ như thế này nè chúng tôi à, mình muốn đi vô cái chỗ đó đến cái chỗ đó thì mình mới có mặt ở chỗ đó được bằng mọi cách mình đi đến cái chỗ đó ví dụ dùng phương tiện này phương tiện kia để mình đi đến chỗ đó còn mình không muốn á, thì không có thể nào mình có mặt ở đó ý chúng tôi muốn nói ở đây đó là do chất liệu của tha mái cho nên khiến chúng ta hiện hữu ở trong cõi dục chúng ta hiện hữu ở trong cõi sắc chúng ta hiện hữu ở trong cõi vô sắc thôi cho nên trong giáo lý tứ đế Phật dạy rằng chính khổ này là nguyên nhân do tập đế tính là tham ái. Mà khổ là sự hiện diện chúng ta cần phải nhận diện. Nhận diện ra nó. Dù chúng ta là nhận diện ở trên phương diện trí tuệ của phàm phu, sự hiểu biết của phàm phu, sự nhận thức của phàm phu. Nhưng mà ở đó chúng ta cũng đã có một phần nhận diện của được sự khổ chúng ta không có nhận diện được sự khổ chúng ta cho cõi đời này nó là cái gì đó đó là mỹ miều đó là đó là đẹp đẽ đó là khả ái khả lạc đấy thì rõ ràng đó là sự dướng mắt của chúng ta còn đối với bậc thánh thì các ngài không có như vậy không có như vậy các ngài dứt trừ tham bây giờ nói nè tùy theo mỗi bậc thánh các vị nghe giảng nhiều rồi có khi các vị cũng đọc ở trong kinh các vị cũng nghe ha cũng biết đó là bậc tu đầu quần thì đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên đó là thân kiến nghi và giới cấm thủ cho nên cái ái chấp đối với các cái bậc đối với tự thân này đó đối với bậc tu đầu quần đó, thì các ngài cũng đã dứt rồi nhưng mà các ngài vẫn còn có cái ngã chấp còn có cái ái chấp đối với sắc và vô sắc cho nên là các ngài vẫn phải tu tập và vẫn phải còn phải ừ, tái sanh tiếp tục nữa mặc dù là bậc tu đà quần thấy niết bàn lần đầu tiên đó nhưng mà rồi cái thấy đó cũng giống như là một người ở xa xăm chúng ta đi trong đêm tối chúng ta ờ, gặp một ánh ừ, tia chớp sáng lên rồi lại tắt liệm một lát sau chúng ta đi nữa chúng ta thấy một tia chớp sáng lên rồi lại tắt liệm thì cái đó đó giống như cái tâm trạng của một vị tu đà quờn thấy được niết bàn ở trong lần đầu tiên thấy xa xa như vậy thôi nhưng mà dù sao đi nữa thì các vị này không còn sanh trong khổ cảnh bậc tu đà quờn là đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên thân kiến nghi và giới khâm cho nên cái ái chấp về tự thân đối với bậc tu đầu quần cũng đã giảm rồi bớt rồi không còn nữa rồi rồi về nghi nữa cũng không có nữa nghi về ân đức của tam bảo nghi về luân hồi nghi về sự ô nhiễm nghi về giáo pháp ờ, cái pháp thực hành của mình ờ, các vị đó cũng không có còn nghi nữa và hơn nữa cái phương pháp mà tu sai trái đó các vị không có hành à. bỏ đi cái giới cấm thủ rồi à cái gì mà hành sai trái với chân lý nó không thiết thực ờ, đưa đến cái sự giải thoát an lạc thì các ngài không có hành các ngài không có hành rõ ràng cái chỗ đó rõ ràng chỗ đó rồi bậc tư đà hàm làm dẻ, giảm nhẹ tức là sakadagami đó tu đầu quần là sotapati nhưng mà tư đà hàm là sakadagami tức là chỉ cho bậc mà nhị quả đã giảm nhẹ được dục ái mới có làm giảm nhẹ thôi giảm nhẹ những cái dục ái thô thiển nó ờ, giảm bớt nhưng mà còn những cái dục ái vi tế dục ái vi tế và ờ, cái sân á nó cũng được giảm đi nhưng mà cũng còn sạch, à, cái sân thô nó không còn ở đây chúng ta nói giống như cái đời sống đời thường của chúng ta thôi có những người ai thì phàm phu ai cũng có sân hết không? nhưng mà có người thì ờ, cái tánh rất là là sân đụng một chuyện một chút là sân đụng một chuyện một chút là sân người ta nói cái gì chút sân thấy cái gì chút không ai lòng là sân mà sân lên đó là bực bội quát tháo bộc lộ ra rất là rất là dữ tợn rất là dữ tợn nhưng mà có người đó cũng khó chịu cũng không hài lòng nhưng mà người ta không có bộc lộ ý chúng tôi muốn nói gì thì có nghĩa là bậc tu đầu quờn thì bậc a na hàm đó, à, là bậc nhị quả đó các ngài không có còn những cái sân thô nữa không còn những cái dục ái thô nữa nhưng mà các ngài còn những cái dục ái vi tế cái sân thô vẫn còn rồi cái bậc tam quả chúng ta thấy là dứt trừ được dục ái và sân không có sân nè không có sân thì ở đây đó ở trong sớ giải thì à, giải thích cho chúng ta biết là bậc tu đầu quần đó là hoàn thiện trong sạch thành tựu về giới bậc a na hàm tức là bậc tam quả là hoàn thiện và thành tựu về định và bậc a la hán là hoàn thiện và thành tựu về tuệ và con đường giới định tuệ tức là con đường mà gọi là con đường phạm hạnh mà đức phật cũng như là chư phật đã từng giáo truyền cho chúng ta giáo pháp mà ngày nay chúng ta tu tập đó, là tu tập giới tu tập định tu tập tuệ thôi và các bậc thánh cũng đi con đường đó vâng theo lời Phật dạy vâng theo lời Phật dạy thực hành trên con đường đó trên những phương pháp đó mình gọi là con đường được mắt gá là con đường hay là một phương pháp để chúng ta hành trì thôi ở trong giáo lý tứ đế thì gọi là khổ đế là phần cần phải biết nhưng mà tập đế là cần phải đoạn trừ là khi nãy chúng tôi đã nói đó ngày xá lợi phất dạy đó vô minh và tha mái là pháp hai pháp cần đoạn trừ nhưng mà vô minh á, cũng là một pháp cũng là một phiền não nhưng mà tha mái chính là thập đế tha mái chính là thập đế muốn bớt khổ muốn không có khổ nữa thì phải đoạn trừ cái tha mái bởi vì chúng ta có khổ ở đây đó là do tha mái thôi do tâm ái chúng ta mong muốn tái sanh chỗ này tái sanh chỗ kia hưởng thụ cái nọ tầm cầu cái kia vân vân từ cái sự tầm cầu đó cho nên chúng ta có sự hiện hữu giống như chúng ta muốn có mặt ở nơi đó thì bằng mọi phương tiện bằng mọi cách chúng ta có mặt ở nơi đó chúng ta sở dĩ có mặt ở nơi đó là vì chúng ta muốn chúng ta có mặt thì ở đây chúng tôi muốn nói tức là tham ái là cái yếu tố mà làm cho chúng ta tìm cầu tầm cầu À, tầm cầu nơi này tầm cầu nơi nọ cho nên là chúng ta thấy cái gì nó cũng mỹ mãn cái gì nó cũng đẹp hết đó. nhưng mà về góc độ nhìn của các bậc thánh cũng như chư phật đó, thì các ngài thấy là sự hiện hữu của ngũ vững đó đó là một cái gì đó nó khổ lắm nhà dạ, yeah, nó khổ lắm trong kinh ngài có ví dụ nè dù là chúng ta hiện hữu ở cõi sắc chúng ta hiện hữu ở cõi cõi dục chúng ta hiện hữu ở cõi vô sắc thì nhìn góc độ so sánh giữa cái khổ giữa cõi dục và cõi vô sắc và cõi sắc nó khác nhau à, mình ở cõi dục thì mình nói ừ cõi vô sắc cõi sắc nó là hạnh phúc nhưng mà ít ra đó là cõi sắc hay là cõi vô sắc cũng là sự hiện hữu cho nên trong kinh đức phật này nói ví dụ cái phân á mà nó dính ở trong cái đầu móng tay của chúng ta đó dù là ít hay là nhiều thì nó cũng rất là hôi rất là hôi thối cái sự hiện hữu đó Phật nói đó đó là sự khổ khi nào mình mình nhàm chán sự khổ trong kinh tương ưng Phật có dạy như thế này ai ưa thích với sắc người ấy ưa thích với khổ ai ưa thích với khổ thì không thoát khổ nói sao tại sao mình ưa thích với khổ tại vì mình ưa với sắc cho nên đồng nghĩa là ưa thích với sự khổ mà khi ưa thích với khổ ý ưa thích với với sắc đó, đồng nghĩa là ưa thích với khổ mà ưa thích với khổ thì không thể thoát khổ tương tự như vậy thọ tưởng hành thức tức là đức phật muốn ám chỉ cho chúng ta rằng à, là sự ưa thích đối với ngũ quẩn này thì đó là sự khổ vậy đó là chất liệu tạo cho chúng ta thích thú tồn tại có mặt và tồn tại à, cái gì làm cho chúng ta có mặt và tồn tại cho nên chúng ta vẫn thấy nó là hấp dẫn vẫn thấy ở khía cạnh này khía cạnh kia là hấp dẫn nhưng mà góc độ của bậc thánh thì các ngài không thấy vậy các ngài không thấy vậy cho nên tùy theo mỗi một bậc bây giờ nè khi mà tâm an tịnh trong tin mô tả đó là cái tâm của ai an tịnh chỉ cho bậc tâm bậc a la hán ấy, là hoàn toàn an tịnh hay là bậc tam quả là có thể có được sự an tịnh tại vì bậc tam quả đã dứt trừ được năm cái thượng phần À, cái hạ phần kiết sử rồi hạ phần kiết sử rồi. hạ phần kiết sử tức là thân kiến nghi giới cấm thủ dục ái và sân chúng ta thấy không? À, cái tâm sân của các ngài không còn ở đây có chúng ta thấy nè đáng phẫn nộ không sân đáng phẫn nộ mà không sân Ờ, tức là đáng sân mà không sân tại vì sao cái ngài đã giúp trừ mà nãy chúng tôi đã có liên hệ với quý vị đó là cái vị mà có trình độ mà nhập thiền diệt thọ tưởng định là chỉ có bậc tam quả và bậc a la hán bậc tứ quả thôi chứ còn những vị thiền khác thiền mà gọi là phàm phu thì cũng không thể nào mà dù mình chứng tới ngũ thiền theo di diệu pháp hay là tứ thiền ở trong kinh tạng hay là ngay cả những vị mà chứng thiền vô sắc cũng vậy thiền không vô biên thức vô biên vô sở hữu vị phi tưởng phi phi tưởng xứ đó thì bốn thiền đó cũng là tầng thiền cao đó nhưng mà cũng chưa đủ trình độ để nhập thiền diệt thọ tưởng định ở đây là vậy đó cho nên ở đây khi nói rằng là ai dứt được phẫn nộ không sân tức là chỉ cho cái bậc mà hoàn toàn dứt trừ chúng ta có thể hình dung rằng ừ, một cái lá sen mà chúng ta có đổ nước xuống bao nhiêu thì lá sen đó nó cũng không ẩm ướt ẩm thấm thấm thấm chứa trên đó được nó cũng phải trôi lăn những cái giọt nước đó đi, đi thôi thì ở đây là đối với cái bậc mà vô nhiễm á, thì các ngài không bị nhiễm dù là một lý do gì dù là một lý do gì cho nên chúng ta lưu ý á, là ở đây đó là chỉ cho các cái tâm của bậc thánh mà tâm đã an tịnh rồi thì dù núi đá có thao có gì đi nữa thì tâm các ngài cũng không dao động cho nên trong kinh trung bộ có mô tả lần một lần nọ đó khi mà đức phật ngài ngồi tọa thiền đó ừ, không ngày ngày ngày ngồi tọa thiền đó. nhưng mà một đoàn xe bò đi qua con suối người ta đậu ở đó người ta múc nước người ta uống rồi người ta múc nước trữ trên một cái đoàn xe bò ngày xưa đó là là người ta đi thương buôn đó. những cái người thương buôn có hai cái con đường một là đường bộ thì người ta đi bằng xe bò xe cừu gì đó xe ngựa gì đó. Ờ, nhưng mà đi đường thủy thì người ta đi bằng đường tàu đường ghe gì đó ờ, vân vân chỉ có hai đường đó thì cái đoàn thương buôn này đi một đoàn như vậy đó rất là nhiều chục chiếc xe ở trên chiếc xe chiếc xe đó có một dài rất là nhiều người trên một đoàn đó rất là trong một đoàn đó có rất là nhiều người rất là nhiều người nhưng mà rồi người ta nói chuyện xôn xao tiếng bò đi rồi tiếng Ờ, nước khô ở dưới suối đó dưới dòng suối đó thì chúng ta biết băng qua đó thì rất là lớn rất là kêu rất là lớn ồn ào vậy nhưng mà đức phật ngài cũng hoàn toàn nhập định không có ai biết gì hết ở đây chúng ta muốn nói đến những cái bậc mà hoàn toàn dứt trừ cho nên cái cái cái tâm của mình á, sở dĩ mình bị dao động dao động là chúng ta thường đó là chúng ta là nội là cái dao động là như thế này nè chúng ta bị tám cái ngọn gió đời à, nó khuynh đảo chúng ta nó khuynh đảo cho chúng ta làm chúng ta phải khổ lị rất là nhiều trong cuộc đời này. rất là nhiều trong cuộc đời này. À, được danh mất danh được lợi mất lợi được quyền tước mất quyền tước được và mất cái có và cái không đó cái mất đó, đó làm cho chúng ta phải phải khổ lắm phải nao lòng à, lòng tâm của chúng ta rất là nao chúng ta rất là là sợ rất là khổ vì bởi vì chúng ta tham cầu tham cầu chúng tôi muốn nói như thế này nè mình thì rất là sợ chết à, bình thường là mình rất là sợ chết có những người nói tôi không sợ chết tôi không sợ chết tôi, cái người mà nói không sợ chết một là họ nói nó không thật để đối diện trước sự chết mà không sợ chết là chúng tôi nghĩ là không đúng nhưng mà cái người mà nó không sợ chết là vì họ có cái mục đích gì riêng thí dụ như cái lý tưởng của họ chiến đấu làm người lính để chiến đấu cho cái gì đó bắt họ xung trận thì họ phải đi thôi nhưng mà đối diện trước sự chết đó, họ cũng sợ chứ ngày xưa chúng tôi nghe nói là những cái thuốc súng đó, cái thuốc súng mà súng bắn cá đạn bắn cá nhân ấy, à, những cái thuốc súng từ súng lớn súng nhỏ vậy đó cái thuốc đạn đó, nó có cái chất kích thích cho những người lính khi mà họ xung trận thì đương nhiên họ, họ bắn bắn súng bắn đạn ra bắn đạn ra thì cái khối của của của thuốc súng đó nó bay ra đó nó kích thích cho cái người người lính đó nó rất là hăng rất là hăng cho nên là dù gì đi nữa họ cũng săn trận xung trận hay là họ chứ họ chiến đấu vì mục đích gì đó thì cái mục đích mà họ nói đó là họ chết họ không sợ đó thì sự thật quý vị đó nó cũng không hoàn toàn đúng đâu không? ngày xưa chúng tôi nhớ ở trong truyện tàu có nhắc đến cái kinh kha mà tráng sử kinh kha đó mà đi à, thích khách vua tần thủy hoàng đó không? chúng tôi nhớ có một cái câu chuyện có ông tần vũ dương tức là kinh kha tần vũ dương đó là dám giết người trước à, ở tuổi 13 khi ra chợ mà giết người mặt không có xanh mặt không tái <laughs> mặt không tái tỉnh bơ rồi tới tới tới tới tới kinh kha đó mà đi đi viết đi đánh đi mà thích khách làm cái nhiệm vụ mà giết khách thích khách của vua tần thủy hoàng thì cũng như vậy cũng làm những cái công việc đó tính kha rất là tỉnh ờ, không có tái mặt nhưng mà nói vậy đó quý vị biết rằng đó là nói ở trong một cái cái người trầm tĩnh một cái người bình tĩnh thôi chứ đối diện trước sự chết nó cũng khiếp hơn gấp mấy lần vậy nè khi mà kinh kha đi giết đó đi mặc dù đi lãnh giết tầng thủy hoàng cũng không giết được đó. quý vị biết rằng chúng tôi nhớ cái bài thơ đó nói là tráng sĩ ơi một đi không trở lại dòng sông dịch thủy rẽ đôi nơi rượu hồng ngõ hận đầy dơi ấy à, tiếng trúc còn mang mãi với đời tức là nói đến cái à, à tráng sĩ kinh kha đi nhiệm vụ mà đi Ờ, khích khách tầng thủy hoàng mà cũng cũng cũng đâu có giết được đâu tầng thủy hoàng thì ở đây đó chúng tôi muốn nói cái hình ảnh của tầng vũ dương hay là cái hình ảnh của của, của kinh kha đó là nói đến một cái người người ta giết người vì mục đích gì đó vì mục đích riêng gì của họ thì cái chuyện đó là của họ nhưng mà sự thật đó đối diện trước sự chết nó còn khủng khiếp hơn nữa người ta sợ dĩ sợ chết vì người ta muốn được sống và trước khi chết thì có những điều mà người ta mong muốn hay là những điều trăn trối Thấy không? mình thì thường thường có một cái điều đó chúng tôi sở dĩ nói dài <laughs> dòng là gì là mình mình mình muốn được cái này muốn được cái kia thường đó là ông bà mình nói cái là trẻ thì sống hướng về tương lai nhưng mà già thì núi tiếc về quá khứ à, người già là sống núi tiếc về quá khứ cho nên cái người già họ thường nhớ đến hồi nhỏ họ sống ở đâu rồi cái làng nước quê hương ở đâu à, cảnh vật như thế nào rồi sự việc nó xảy ra như sao sao họ nhớ mồn một họ càng nhớ nhiều thì họ nuối tiếc về quá khứ càng nhiều còn cái người trẻ thì sống hướng về tương lai mình vạch định cho mình một cái tương lai như thế này tương lai như thế nọ đó đẹp lắm nha nếu một người sống có ý chí rõ ràng là họ luôn luôn vạch ra cho họ một cái cái cái cái cái cái cái, cái núi tiếc cái tương lai rất là đẹp mơ ước cái này mơ ước cái kia phải không thành công cái nọ làm bác sĩ làm kỹ sư làm gì đó làm cái gì đó vân vân thì làm cái gì đó chính là cái sự mơ ước của mình mà ở hai cái điều đó đó núi tiếc về quá khứ hay hoài tưởng về tương lai hay là cái gì đi nữa hướng vọng tương lai thì tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ ở tham ái mà ra cho nên là người người mà sắp chết thì họ sợ chết và họ sợ cái chết này bởi vì cái tha mái rồi họ cũng mong muốn là họ trăn trối những điều mà làm đúng như những cái di nguyện của họ con cháu sẽ làm đúng di nguyện của họ à, họ mơ ước cái này mơ ước cái kia con cháu đề quề hay là làm một cái mộ cái gì đó vân vân cái điều mơ ước đó tất cả những cái điều đó nó bắt nguồn từ ở cái tha mái Rồi, chúng ta kéo kéo theo ừ. khi mà mình tâm mình mà lâm chung á, mình không nhớ những cái gì mà được chánh niệm mình không nhớ được một cái gì để tâm được định tĩnh á, thì rõ ràng là mình sẽ bị bất lợi bị các cái cảnh nó sẽ quay cuồng à, quay cuồng và lúc cận tử nghiệp thì chúng ta sẽ bắt cái cảnh đó tâm mình bắt cái cảnh đó thì mình sẽ bị tái sanh trong cảnh đó thì dù gì nữa thì trong đời sống mình có tu hành mình có tu tập thiện thiện pháp có tạo lập thiện pháp rất là nhiều nhưng mà nó nếu không đủ nó không đủ năng lực để mà nó trở thành chữ vú trú dững đó thì chúng ta sẽ bị trao động mà khi trao động tâm bị trao động thì sẽ bị dắt dẫn bởi cảnh à, dắt cảnh cho nên đó, ngoài nghiệp còn nghiệp tướng và thú tướng thú tức là nơi mà chúng ta sẽ tái sanh chúng ta thấy cảnh đó còn nghiệp tướng tức là những cái gì liên quan với đời sống của chúng ta quen làm những điều đó và nghiệp là những gì mà chúng ta đang tạo tác trong đời sống cả thiện và bất thiện chúng ta thấy như vậy như vậy thì ở đây trở lại với cái câu nói rằng là an trú không dao động dạ. bậc này là bậc mà chỉ là mình chỉ cho bậc thanh mà bậc thanh a la hán hai bậc thánh tam quả à, Anaham không có dao động tâm không dao động cho nên chúng ta đối diện trước một cái cảnh gì đó bị dao động phàm phu thì bị dao động ít hoặc là nhiều mình ráng mình tập mình à, mình tập cho mình ít dao động thì cái tâm của mình dễ được dễ dàng có được cái sự an lạc còn mình dao động đối với tử cảnh thì mình dễ bị khổ lị lắm khổ lị hết cảnh này tới cảnh kia mà chúng tôi nghĩ rằng là khi mà mình mình đã có một cái sự tu tập đó hay là mình về cao tuổi rồi đó, thì mình cần lo cái gì cần lo thôi mà lo ở đây chúng tôi nghĩ là mình cần phải làm cái gì cho nội tâm cái thiện pháp ở trong lòng của mình trong sự tu tập của mình nó lớn mạnh càng càng nhiều càng tốt chứ chúng ta còn không đủ sức đủ sức để chúng ta lo những chuyện bao đồng những chuyện này chuyện nọ ở ngoài mà mình lo mình lo thì mình bị dễ bị dao động lắm sao dao động lắm mà khi dao động thì bất an à, mà khi bất an thì là sự khổ rồi nó là như vậy cho nên ở đây khi nói rằng tâm ai như tảng đá an trú không dao động không tham vật khả ái ở đây chúng ta đang nói nè bậc tu đầu quần á, thì các ngài đã dứt trừ được sân dứt trừ được dục ái dứt trừ đủ cả thân kiến nghi và giới cấm thủ rồi tức là năm cái hạ phần kiết sử được dứt rồi như vậy thì dục ái các ngài dứt nhưng mà các ngài còn ái sắc hơn còn ái sát còn ái vô sát không còn à, còn như vậy cho nên là gọi là bậc tiến tu nữa mà bậc hữu học là asika là sika tức là bậc sika ở đây tức là bậc bậc mà hữu học tức là bậc cần phải tu tập để phấn đấu tiếp tục nữa à, phấn đấu tương tiếp tục nữa. mặc dù đã dứt trừ được năm hạ phần kiết sử rồi đó là thân kiến nghi và giới cấm thủ rồi nhưng mà rồi đó còn năm cái thượng phần kiết sử nữa chi à, đó là ái sắc ái vô sắc ngã mạng vô minh và phóng dật à, cái đó còn bậc bậc tam quả vẫn còn cho đến khi nào mà tâm tứ đạo tức là tâm mà bậc bậc a la hán sanh khởi tâm tứ đạo ở đây đó theo di diệu pháp thì tâm tứ đạo nó chỉ sanh lên chỉ có một sát na thôi à, nhưng mà ở đó được gọi là một người chỉ có một sát na thôi và sát na đó là nó là một cái rẹt cái là chứng quả vị a la hán sau đó là tâm quả vô số tâm quả à, tứ đạo thì là tứ quả vô số tâm quả cho nên cái tâm đạo sanh khởi lên là cái tâm mà tâm để cắt cắt trừ những cái phiền não đó quý vị cắt trừ những cái phiền não cắt trừ phiền não đoạn trừ những cái phiền não phiền não nào còn lại thì tự động cắt trừ đoạn trừ đoạn trừ như vậy thì khi mà tâm tứ đạo mà sanh khởi lên á, là cắt trừ phiền não sau đó là tâm tứ quả tức là chỉ cho bậc a la hán à, hàng loạt tâm tứ quả hàng loạt tâm tứ quả gọi là bất định số sát na bất định số à, còn tâm đạo nó chỉ sanh lên một sát na một thôi đạo quả cho nên nhiều khi chúng ta à, đọc ở trong trong trong trong trong trong trong ân đức của pháp bảo đó hay là ân đức của tăng bảo chứng đạo khi nào thì chứng quả khi ấy là chữ Akaliko Ehibasiko đến để mà thấy hay vượt thời gian vượt thời gian có nghĩa là không có khoảng cách mặc dù chúng ta nghe trong kinh là ờ, có vị nghe thời pháp của đức phật chứng quả tu đầu vờ rồi ngưng đó rồi đến khi chết luôn đến khi bỏ cái thân này luôn rồi vị đó có khi chứng tam quả nhị quả gì đó để chứng luôn hay à, có những vị a la hán à, chứng quả rồi mãn kiếp đó rồi các ngài giải thoát luôn ví dụ vậy nhưng mà thí dụ như mình chứng sơ đạo thì sơ quả à, nó liền kề với nhau chứng đạo khi nào thì chứng quả khi ấy vượt thời gian là như vậy đó vượt thời gian là rồi á, là nếu có vị thì à, chứng được ngừng lại đó chứng một quả vị nào đó thì ngừng đó rồi sau đó thì tiếp tục chứng nữa nhưng mà có vị là một cái rẹt vào cái là sơ đạo sơ quả nhị đạo nhị quả tam đạo tam quả tứ đạo tứ quả cho nên à, mình thường nghe nó là tứ song bát bối nếu đếm đôi thì có bốn nếu đếm chiếc thì có tám là như vậy là như vậy thì ở đây khi mà một người mà dứt trừ sân thì chỉ cho một bậc tam quả nhưng mà dứt trừ hoàn toàn tha mái thì chỉ cho một bậc tứ quả ừ. bởi vì dứt trừ được ái sắc ái vô sắc ngã mạn vô minh và phóng dật điều này cho chúng ta thấy rằng tâm sân khi nó nó nó nóng nảy lên nó bộc lộ lên thì nó quỷ diệt tất cả chúng ta thấy nó nó nó hung tợn vô cùng nó hung dữ vô cùng à, và nó à, lấn áp vô cùng nhưng mà rồi đó tuy như vậy chúng ta thấy như vậy nhưng mà dễ trừ hơn là cái tâm tham ái tâm tham ái nó nó nó tiềm ẩn dưới mọi hình thức dạ, dưới mọi hình thức dưới mọi góc độ dưới mọi cái quan điểm của mình cho nên ở đâu có ái thì ở đó còn có sự đầu tư còn có cái sự hiện hữu vì vậy cho nên là ngày xá lợi phất này mới dạy rằng vô minh và tha mái là hai pháp cần phải đoạn trừ hai pháp trừ bởi vì khi mà mình trừ những điều đó thì mới được giải thoát hoàn toàn cho nên nó đến khi mà bật qua a la hán thì các ngài mới dứt trừ được vô minh dứt trừ được tha mái hoàn toàn à, mặc dù là bậc tam quả đã dứt trừ được dục ái rồi nhưng mà còn ái sắc và ái vô sắc ái sắc và ái vô sắc cho nên các vị đó còn tái sanh mặc dù là chỉ tái sanh ở một cái cảnh giới nào đó chúng ta được đọc ở trong kinh chúng ta biết rằng là có cái cái cõi gọi là tịnh cư ngũ tịnh cư thiên tức là vô phiền vô nhiệt thiện hiện thiện kiến và sắc cứu cánh năm cái cõi đó là cõi của bậc thánh mà năm cõi này đó nó tương ứng với năm cái gọi là quyền năm quyền hay năm lực của của của một vị chúng ta nghe hay là năm năm quyền tức là tính quyền tấn quyền niệm quyền định quyền tệ quyền à, à, năm cái quyền này nó tương ứng với là năm cái cõi đó và cái vị nào mà mạnh cái quyền nào thí dụ như vị mạnh về tính quyền chứng tam quả nhưng mà mạnh về tính tính quyền thì cái vị đó phải sanh về cõi à, à, <coughs> <coughs> <coughs> vô phiền nhưng mà cái vị nào mà mạnh về tể quyền mạnh thì sanh về cõi sắc cung à, à, tuy rằng để gọi là mình chứng đạo chứng quả trong cái giai đoạn mà thời điểm thời khắc mà chứng đạo chứng quả thì ngũ quyền phải phải cân bằng tức là nó phải song đều với nhau nó phải song song với nhau chứ nó không có cái này trội hơn cái kia nhưng mà rõ ràng là khi mà mình chứng như vậy đó thì khi mà quá trình mình chứng như vậy đó quá trình tu tập mình có cái tuệ quyền mạnh thì mình sẽ sanh về cõi sắc cứu cánh nhưng mà à, tính quyền mạnh thì sanh về cõi vô phiền à, tương tự như vậy thì ở đây chúng tôi nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng à, là bậc thánh tu đầu quần đó à, thì các ngài dứt trừ được ba kiết sử đầu tiên nhưng mà rồi đó thì mình quay trở lại với cái con người phàm phu của chúng ta chúng ta tập chúng ta đó là chúng ta bỏ bớt những cái sự câu chấp đó, tham ái câu chấp chừng nào thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng chừng nấy và cũng là cái cách tu tập để cho chúng ta đến một lúc nào đó chúng ta gột sạch hết những phiền não tham ái hay là vô minh thì chúng ta được giải thoát cái sân cũng vậy chúng ta tập cho chúng ta là đừng có bực bội những cái chuyện gì nó không đáng đâu giặt giỡn à, nhỏ xíu mà chúng ta cũng cũng bực bội giật giọng nữa thì như vậy nó cũng không tốt cho chúng ta cho nên là có những người ngay cả chúng tôi nói cả bậc xuất gia này, có những người vị xuất gia này, nóng lắm có những vị rất là nóng nóng tính lắm bản thân của chúng tôi nó cũng có nóng chứ không phải là không nóng nhưng mà không phải cái gì mình cũng nóng mình tập mình vậy và như vậy thì mình mình chúng tôi cái đây là cái kinh nghiệm thôi mình tập cho mình biết xả bỏ chừng nào á thì mình sẽ nhẹ nhàng chừng đấy còn mình câu chấp thì mình sẽ bị khổ rất là nhiều khổ rất là nhiều đó là cái cách tu tập của mình à, tu tập cho mình à, khi mà mình hiểu được những điều đó cả việc mình thực hành giới thực hành định thực hành tuệ để sao chứ để gột sạch những phiền não hay là chúng ta tu tập những thiện pháp khác để nhằm hướng đến cái gột sạch phiền não này chứ gì nguyện rồi ý đăng buôn nhăn gì đó nibbana sappacha vô hộ tú gì đó. À, vân vân với cái phước mà con làm đây làm duyên để cho con sớm chứng đắc niết bàn đi à, mình nguyện vậy rồi nhưng mà cái phước gì cái phước tu tập của chúng ta tu tập từ trao dồi cái lời nói trao dồi cái họng và trong trai trao dồi cái tâm trí của mình để hướng đến niết bàn đến một lúc nào đó mình gột sạch hết phiền não mình đầy đủ những pháp độ ba la mật thì mình tự động giải được giải thoát thôi à, đó là như vậy nhưng mà bây giờ ngay từ bây giờ là mình tu mình phải biết tu phải sửa sửa phải sửa cho chính mình để đạt được những cái sự không dao động hay sự không sân hận như là các bậc thánh mà chúng tôi đã thưa kỳ nãy chúng tôi xin được dứt lời ở đây à, trước khi dứt lời thì à, à, kính chúc chư tôn đức à, thân tâm an lạc kính chúc quý cô tu nữ quý phật tử luôn được sự an vui tiến hóa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 Tây Atalatha Sukita Viruraha Buddha Sasane Aroga Sukita Ho Tha Sahasabbe Nhà tỳ phi cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyên cả thai, tất cả phước báo hằng có đến người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 và dạ, sa thú sa thú lành thai chúng con kính tri ân thượng tọa cấp tăng thượng tọa minh hành cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng kính mời quý phật tử cùng cảm dân hồi hướng Yadewata Santi Viharawa Sine Thu Tê Gà Rê Bồ Thi Gà Rê Tà Hình Tà Hình Ta Tham Ma Đà Đề Na Ba Hoàn Tu Bồ Chi Ta So Thiên Cá Ròn Tê Tha Quy Hà Ra Măng Đà Lê Thề Ra Cha Mát Cha Na Hoa Ca Cha Biết Kha Vô Sarami Sa Ca Upasaka Gama Cha Sa Ni Gama Cha Ra สัปปานาปูตาสุขิตาปวันตุเต